Xin chào anh em nhé thì cái video ngày hôm nay tôi chia sẻ cho anh em cái cái cách lắc tài xỉu bịp hay là cái cách lắc hột tài xỉu làm sao nó hiệu quả nhất để cho anh em đi lắc tài xỉu nhé anh em nào đi lắc tài xỉu anh em cũng biết rồi thì khi mà anh em đi lắc thì anh em phải có vài kiểu lắc khi mà anh em lắc một kiểu thì là anh em sẽ bị bắt bài còn anh em lắc nhiều kiểu thì là anh em sẽ không bị làng bắt bài đấy là cái quan trọng nhất để anh em đi chơi anh em đi lắc thì để làm sao mà anh em có thể sử dụng được cái những cái cách lắc ví dụ như cách lắc mạnh cách lắc nhẹ đấy, hay là cách lắc chạm lắp hay không chạm lắp đấy thì tất nhiên rồi anh em phải tìm kiếm cho mình một cái bộ hột tài xỉu mà nó phải phù hợp được với tất cả kiểu lắc như vậy đấy, lắc mạnh hay lắc nhẹ đấy, anh em phải điều chỉnh được cái hột đấy nó đi theo ý muốn anh em à, điều chỉnh nó lên tài xuống xỉu hay là anh em giữ tài xỉu thì nó phải được uh, phần trăm tỷ lệ lên tới 80 phần trăm thì anh em mới lắc nó mới hiệu quả được thì uh, ngày hôm nay tôi muốn uh, chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu cùng với cái cách lắc mà bên tôi cho ra mắt anh em này để cho anh em đi lắc tài xỉu anh em mà có hiệu quả cao và có cái tỷ lệ thắng lên tới 80%. Đây chính là cái bộ hột tài xỉu mà chính tay tôi làm và chính tôi ờ, tìm ra cái cách lắc của nó và để phục vụ cho anh em đi lắc tài xỉu. Đấy thì cũng rất là nhiều anh em gọi điện đến cho tôi hỏi là à, cái bộ hột này nó có dễ lắc hay không chỉ sợ mua về là không lắc được đấy, thì tôi cũng đảm bảo với anh em luôn là 100% là anh em lắc được khi mà anh em đến sân chơi ấy, thì là anh em có cách lắc có bộ hột rồi thì là tôi đảm bảo với anh em luôn anh em có tỷ lệ chiến thắng rất là cao thì cái bộ hột này khi mà anh em sử dụng nó anh em đi lắc thì nó rất là đơn giản thôi đấy cái kiểu cách của nó cũng cực kỳ là đơn giản đấy, thì cái bộ hột này nó là bộ hột tài chịu cây đấy bộ hột tài chịu cây thì anh em nào đã qua rồi anh em nó dùng rồi thì anh em biết bộ hột này đi khá là khôn thứ nhất khôn thứ hai là đi nó đi nó đi thoát cái bộ hột nó không dính hột đấy nó không dính hột thoát hột là như nào thì là nó thoát hột là cái bộ hột này nó đi rất là đều đấy, chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu đó đấy vừa tài xỉu đấy, tài này. đấy xỉu này đấy, tài 11 này đấy, xuống xỉu này đấy anh em thấy không nó đi rất là thoát cái bộ hột đấy thì đấy là cái ờ, bộ hột này nó khi mà anh em chưa cần đến cách lắc thì là cái bộ hột này nó sẽ đi như vậy đấy, còn anh em nào mà có cách lắc rồi đấy, thì anh em có thể giữ được tài giữ được xỉu và đây cái đây là cái cách giữ tài giữ xỉu mà nó hiệu quả nhất cho cái bộ hột này mà tôi muốn chia sẻ cho anh em nhé đấy thì à, tôi cũng đã làm bộ hột này và cũng đã lắc thử rất là nhiều lần đấy, và tìm cho nó ra một cái cách lắc mà để phục vụ cho anh em Đấy. tất nhiên là những người làm hột thì phải chia sẻ được những cái kiểu lắc Đấy, cho anh em Đấy. thì cái bộ hột này anh em có thể lắc mạnh lắc nhẹ cũng được nhé Đấy. lắc mạnh anh em giữ tài giữ xỉu được lắc nhẹ anh em giữ tài giữ xỉu được Đấy, thì chỉ cần anh em mua cái bộ hột này thôi tôi sẽ chia sẻ cho anh em nhé Đấy thì tôi sẽ lắc thử cho anh em này tôi sẽ giữ xỉu bằng cái cách lắc nhẹ nhé Đó, xỉu 135 này tiếp tục giữ xỉu này Đấy, 135 này Đấy, 235 này tiếp tục giữ xỉu này. Đấy, 234 này hơi mạnh một chút rồi Đấy, hơi mạnh một chút thì nó lên tài đó đấy là cái à, cách lắc nhẹ của cái bộ hột tài xỉu cây này và cái cách lắc mạnh thì đây nó đang lên tài thì tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em cách lắc mạnh mà để anh em giữ được tài giữ được xỉu Đấy, 3 4 6 này tiếp tục giữ tài cho anh em này Đấy, 1 5 6 này Đấy, 3 3 5 này 6 2 3 này Đấy, cái chén này nó về xỉu đấy thì anh em lắc mạnh hay lắc nhẹ thì là nó rất là hiệu quả cho anh em khi anh em đi lắc kể cả anh em lên tài xuống xỉu cũng vậy anh em chỉ cần nhẹ như này thôi đấy cái bộ hột nó đã truyền tài cho anh em truyền tài khoảng tầm 7 đến 80 phần trăm cho anh em này Đó. lỗi một chén lỗi một chén thì à, tất nhiên rồi nó phải có chén phản chứ không phải là không có chén phản được đấy thì nó về bão đấy, chén này thì cũng không mất mà còn được đấy. tiếp tục cho anh em thì sửa lỗi cái bán vừa rồi nó là cái lắc à, lên tài mà nó không lên đấy, thì chén này đấy anh em chỉ cần nhẹ nhàng như vậy thôi đấy anh em chỉ cần nhẹ nhàng như vậy thôi là nó đã lên rồi Đấy, xuống xỉu này đấy, xỉu nhỏ này đấy, ví dụ như mà chén 112 à, này đấy, chén này anh em lắc mạnh đúng không anh em lắc mạnh anh em cứ gần mạnh thì là cái bộ hột anh anh em nghĩ là cái gần mạnh là bộ hột nó đi đúng không thì không phải đâu Đấy. anh em càng gần mạnh thì nó càng đứng anh em chỉ cần nhẹ đây thôi đó bộ hột nào cũng vậy chia sẻ nhẹ cho anh em nhẹ thôi là lên đó. nhẹ thôi là lên anh em thấy không Đấy, đang xỉu to này. À, đang tài to này anh em nhẹ nhàng này đó 90 phần trăm về xỉu thấy không đấy